ừ, quánh chết mẹ đi em à, được giờ tới ba ừ. con luôn rồi giờ ba con bay vô hội đồng nhau luôn đu đu đu đu quất nó người nhanh là một cuộc tình tay ba à, bật nó đi mày dám giật trai của chị già <laughs> ờ, một cái đánh nhau tới ý da ý da ù nó hôn nhau kìa vợ rất là đánh nhau á giờ không, cái không biết người là nó đỏ ra luôn không biết nó đánh hay là hôn nhau nữa dòng người nó đỏ với lại nó à. nó xanh lên hay hay nó đang đạp máy đạp máy nó đánh nhau chạy đâu mất rồi ba con này đó đó đủ đấy cái con này nó sung ghê ta ờ sung ghê luôn á còn con kia đứng ngoài anh hôi đấy nhé không biết của đội nào <laughs> đâu đâu đâu đâu yeah hấp dẫn quá hấp dẫn quá này cần chi phải mua con cá li thia về đá ờ à, đâu cần mua cá ly thia đâu cá ly thia ờ, em nuôi một bệ này đánh nhau chết luôn á con này đánh hồi chắc nó tha nhau à mà đánh tới sáng chắc có con chết á <laughs> nó hôn nhau hay đánh nhau ta